Chiều 16 tháng 9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Savi Seafood Việt Nam, thị xã An Nhơn, Bình Định làm 5 người tử vong, 6 người bị thương để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đại tá Nguyên cho biết, cơ quan công an đã lập biên bản khám nghiệm hiện trường. Việc tổ chức xây bức tường độc lập, khẩu độ quá rộng, quá dài, quá cao, không ổn định về mặt kỹ thuật nên khi gặp gió lốc dẫn đến sập, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu lực lượng công an phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khẩn trương điều tra. Trước mắt phải khởi tố vụ án để điều tra đã, làm rõ từng khâu, sai khâu nào xử lý khâu đó. Đủ điều kiện khởi tố hình sự thì tiến hành xử lý hình sự trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo khu công nghiệp Nhân Hòa cho biết, đơn vị chủ đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm này là công ty trách nhiệm hữu hạn Savi Food Việt Nam. Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vĩnh Bảo là nhà thầu thi công chính. Địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, công ty này ký hợp đồng lại với công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng Gia Phú, địa chỉ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thi công trực tiếp công trình. Như tin đã đưa, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savi Seafood trong khu công nghiệp Nhân Hòa, thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập tường khiến nhiều người thương vong. Vào thời điểm đó, công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì bị một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá, từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. Sau khi vụ tai nạn diễn ra, người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và huy động xe cứu thương đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ tai nạn đang xảy ra mưa to, gió lớn nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn. Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ, Danh sách số người thương vong trong vụ sập tường ở Bình Định. Bị thương. 1. Nguyễn Thanh Quang sinh năm 1981, ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 2. Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1971, ngụ khu vực Hoàng Nghi, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. 3. Nguyễn Thị Hoan sinh năm 1985, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 4. Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1952, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 5. Trần Văn Đạt sinh năm 1973, ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. 6. Nguyễn Thành Lập sinh năm 1992, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tử vong. 1. Hồ Ngọc Luân, sinh năm 1998, ngụ thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn. 2. Ngô Thanh Trực sinh năm 1985, ngụ thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 3. Nguyễn Thị Thanh Ái, sinh năm 1988, ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 4. Phạm Đức Tài sinh năm 1983, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. 5. Hồ Văn Hướng, sinh năm 1966, ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn,